như tôi đã nói là mùa dịch Covid là Tuyun không có dạy bơi tiên cá miễn phí Tuyun chỉ có bán đàn phụ hàng piano thôi mấy bạn mà mua đuôi tiên cá thì à chuyển khoản qua tài khoản cho Tuyun à, ờ, Tuyun làm việc uh, online nha mọi người nha à, cái bạn này là bạn Khánh Huy ở Tiền Giang đã chuyển tiền cho Tuyun bây giờ Tuyun sẽ thiết kế đuôi tiên cá riêng cho bạn theo yêu cầu nha à, đưa tiên cá của bạn à, sẽ mai theo số đo bạn gửi size giày cho tôi un size của vòng eo của bạn từ eo tới gót chân của bạn là tôi sẽ làm đuôi cá các bạn à tôi thực hiện ước mơ tiên cá cho các bạn các bạn ơi tôi thực hiện ước mơ tiên cá của bạn với tiêu có chương trình tặng tiền cho các bạn đó các bạn sẽ thành tiên cá nha nè tầm 100 đô rất nhiều nha cảnh giới của tiền cá đó mấy bạn có sức khỏe và có trí tuệ là được tất cả